Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Đầu tiên nhất thì bạn sẽ đang uh, à, truy cập vào giao diện là uh, trang chủ của GetResponse này. Thì uh, mình chia sẻ lại, bạn nào giao diện là tiếng Anh mà chưa biết uh, đổi sang tiếng Việt ấy thì bạn uh, quan sát góc phải dưới cùng này. Ở đây có một cờ tiếng Việt thì bạn sẽ bấm chọn cho mình nha. sau đó thì sẽ ờ, ra rất nhiều các ngôn ngữ để bạn có thể lựa chọn này thì uh, bước theo bạn sẽ nhấn vào tiếng Việt để tiến hành ờ, đổi từ tiếng Anh sang tiếng Việt nha Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta tạo danh bạ nha Bạn nhấn mục liên lạc ở góc bên trái trên cùng này Hoặc nhấn mục công cụ này Sau đó chọn là liên lạc cho mình ha rồi thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có rất nhiều công mục như danh bạ này, rồi tìm kiếm này, cũng như là phân khúc hay là thống kê, rồi à, dọn dẹp danh bạ à, vân vân ha. Thì à, để tạo danh bạ thì bạn sẽ nhấn mục tạo danh bạ này cho mình này, ở góc bên phải này. Kế tiếp thì bạn sẽ tiến hành nhập tên danh bạ nha. Ví dụ bạn nhập tên danh bạ là quan tâm ebook sale YouTube chẳng hạn này. Kế tiếp bạn nhấn vào nút tạo này để tiến hành tạo danh bạ nha. Ok như vậy mình đã tạo danh bạ Quantum Ebook uh, SEO YouTube thành công và chỉ ở thêm ý, khi bạn tạo tài khoản thành công rồi thì chúng ta sẽ có mặc định một danh bạ chính là tên email của bạn nha như ở đây tài khoản email của mình là hoanggiangxe.com a gmail.com nên uh, GetResponse đã tạo cho mình uh, một danh bạ mặc định là hoanggiangxe.com luôn nha Ok thì đó là cách uh, tạo danh bạ Tiếp theo để thêm liên lạc thì bạn sẽ nhấn vào nút uh, thêm liên lạc này cho mình này Ok ở mục uh, chọn các danh bạ thì bạn sẽ đánh uh, ờ, chọn danh bạ mà bạn muốn thêm liên lạc nha. Rồi đây mình vừa thêm danh bạ à, quan tâm ebook SEO YouTube thì mình sẽ đánh uh, ờ, thêm liên lạc vào danh bạ này. Thì mình sẽ bấm chọn vào này. Ok tiếp theo mục uh, bạn muốn thêm liên lạc như thế nào ấy thì đây chúng ta sẽ có hai tùy chọn nha. Một là chúng ta sẽ thêm thủ công, hai là chúng ta sẽ đánh uh, tải tệp uh, hoặc là dán tệp ở bên ngoài lên nha. Dụ đây đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta thêm thủ công này. Ở mục uh, địa chỉ email thì bạn sẽ đánh uh, nhập email bạn muốn thêm nha dụ mình muốn thêm email là hoàng giang xe gmail.com này thì mình sẽ nhập vào kế tiếp ở mục có tên thì bạn sẽ là nhập tên này mình sẽ nhập tên là hoàng giang xe luôn này bạn lưu ý nhá đây là hai mục bắt buộc bạn nhớ nhập cho mình ha rồi tiếp theo bạn nhớ thích chọn vào tôi có quyền thêm người này vào danh bạ của mình nhá sau đó nhấn vào thêm liên nào để hành thêm này ok nên là được xếp hàng để thêm tức là mình đã thêm liên lạc thành công rồi nhá thì đó là cách thêm thứ nhất là chúng ta sẽ thêm thủ công tiếp theo cách thêm thứ hai này là chúng ta sẽ tải tệp lên nha bạn nhấn vào mục à, tải tệp à, tin lên này kế tiếp thì đây chúng ta có thể là tải tập tin lên hoặc là kết nối dịch vụ này thì đây sẽ có rất nhiều các dịch vụ nha như Google Docs này hay Google Contact này bạn có thể quan sát thấy ha ngoài ra bạn có thể là dán từ tệp tin này tức là sao là đây bạn chỉ cần dán địa chỉ mail hoặc là tên vào là chúng ta có thể thêm liên lạc rồi nha rồi cuối cùng ở đây chúng ta có thể chuyển danh bạ này đó chọn nguồn danh bạ của bạn hoặc là chúng ta thể kéo một tập tin vào đây để thành thêm nha đầu tiên nhất thì mình sẽ hướng bạn các chúng ta tải tập tin lên này bạn lưu ý cho mình nhé là tập tin này có dung lượng tối đa là 50 m này đối với các à, file có đuôi này cũng như là tối đa là 10 m đối với file xls tức là excel nha thì ở đây chúng ta có thể à, tải tệp excel hoặc là tệp à, csv lên này bạn sẽ nhấn vào chọn một tập tin từ máy tính của bạn này rồi kế tiếp bạn sẽ đành chọn tệp mà chứa email bạn muốn thêm nha Ok, dụ đây mình có một tệp à, Excel mà chứa 5 email ở đây này. Đó mình làm demo để các bạn hình dung dễ hơn thôi. Bây giờ thì mình sẽ bấm chọn vào này. Ok, kế tiếp bạn nhớ tích chọn vào Tô quyền thêm những người này vào danh bạ của mình này. Sau đó nhấn vào tiếp theo ha. Rồi à, thì ở đây chúng ta sẽ có hai cột này. Và một cột thì à, GetResponse đã gắn email rồi. Còn cột còn lại thì GetResponse chưa gắn cho chúng ta nha. Chúng ta sẽ nhấn vào gắn trường này. Và đây là trường tên thì mình sẽ gắn là first name nha Đây, chính là tên đấy bạn Sau đó bạn nhấn vào nhập này để tiến hành nhập 6 liên lạc này nha Ok, lúc này sẽ hiện một thông báo là chúng tôi đang nhập liên lạc của bạn này Và đây cũng hiện lên thông báo là đã hoàn tất xử lý, tức là mình đã nhập thành công rồi ha Đó thì bạn có thể bấm vào danh bạ này để xem các liên lạc mà chúng ta đã thêm này Ok, mình đã thêm 5 liên lạc này thì đó là cách thêm liên lạc bằng cách uh, tải tập tin lên nha ngoài ra bạn có thể ờ, thêm liên lạc bằng cách là chúng ta có thể ờ, kết nối dịch vụ này đó rồi cũng như là dán từ tệp tin này thì dán từ tệp tin ấy thì bạn sẽ thành bôi đen này sau đó copy này rồi quay trở lại đây và dán này đó sau đó bạn nhấn vào tôi có quyền thêm những người này vào danh bạ của mình và tiếp tục nhấn vào tiếp theo này để anh thêm này à, chúng ta chưa chọn danh bạ thì bây giờ chúng ta sẽ đang chọn danh bạ này vừa nãy mình thêm những email này vào danh bạ quan tâm ebook uh, SEO youtube rồi bây giờ mình sẽ thêm vào danh bạ hoàng gia xe com nha nhấn tiếp theo này ok tiếp tục thế dán trường này phốt lên tức là trường tên nhấn nhập ha rồi như vậy là mình đã thêm thành công đây đây chính là danh bạ mình vừa thêm nha năm liên lạc mình vừa thêm này Ok thì đó là cách tạo danh bạ cũng như là thêm liên lạc nha. Tiếp theo mục uh, ờ, tìm kiếm này. Thì ở đây chúng ta có thể tìm kiếm liên lạc uh, theo tên hoặc email nha. Ví dụ mình muốn tìm tên là Hoàng Giang Xe chẳng hạn này. Thì mình sẽ nhập vào. Đó thì lúc này sẽ ra liên lạc có tên là Hoàng Xe. Cũng như là danh bạ chứa liên lạc này nha. Đó là cách tìm kiếm theo tên. Ngoài ra bạn có thể tìm kiếm theo uh, email này. Đó, thì cũng hiện ra liên lạc và danh bạ rồi kế tiếp bạn có thể là tìm kiếm nâng cao ha đó mục à, tất cả danh bạ đã chọn này bạn à, có thể à, chọn danh bạ bạn muốn tìm dụ đây mình tìm quan tâm ebook sale youtube thì mình sẽ nhấn vào sau đó nhấn vào áp dụng này rồi kế tiếp vào mục cài đặt thư trả lời tự động bất kỳ này thì bạn có thể chọn là cài đặt thư trả lời tự động bất kỳ hoặc là đang nhận thư trả lời tự động cũng như là không nhận thư trả lời tự động nha rồi cái nữa ở mục được đăng ký bất kỳ lúc nào này thì ở đây chúng ta có thể là chọn hôm nay hôm qua hoặc là một tuần qua cũng như một tháng qua này hay là tuần này tuần trước này rồi hai tháng qua vân vân nha ngoài ra bạn có thể là thêm điều kiện này rồi cái tiếp chọn là loại này thì ở đây chúng ta có thể thêm điều kiện là chi tiết liên lạc này hoặc là hành động liên lạc cũng như là vị trí địa lý này đó mục ờ, vị trí địa lý này thì bạn có thể ờ, thêm điều kiện là những nhân nhạc đó thuộc khu vực ờ, Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh hoặc là bất kỳ một khu vực nào để tiện cho chúng ta gửi email theo khu vực nha rồi ngoài ra bạn có thể ờ, thêm điều kiện tích điểm này thẻ này rồi thương mại điện tử hay là quà tặng vân vân ha ok và cũng như là khi bạn lọc danh bạ xong rồi ấy, các bạn có thể lưu làm phân khúc nha đó nhập tên phân khúc bạn muốn thêm này rồi sau đó nhấn vào lưu ha rồi đây mình sẽ thêm một phân khúc nào đó này mình sẽ tích chọn vào ba email này, này kế tiếp nhấn vào lưu làm phân khúc này mình sẽ đặt tên phân khúc là đã nhận ebook này đã nhận ebook uh, sale youtube sau nhấn vào lưu ha ok như vậy là mình đã lưu phân khúc thành công thì đó là mục uh, tìm kiếm nha tiếp theo là mục uh, phân khúc này sẽ hiện lên uh, tất cả những uh, phân khúc mà bạn đã thêm nha như vừa nãy mình thêm uh, phân khúc uh, đã nhận ebook uh, sale youtube này uh, bạn thể quan sát thấy nha rồi kế nữa là mục uh, thống kê này thì ở đây chúng ta sẽ đo lường được uh, tất cả liên lạc nha nào là về uh, hiệu suất chung này như ở đây có 409 email mới này trong vòng uh, một tháng qua cũng như là đã xóa 398 email này kế nữa là xu hướng liên lạc theo thời gian nha rồi xu hướng danh bạ này hay là các liên lạc mới được thêm bằng cách nào này như là nhập danh bạ này đã thêm thủ công này rồi API này cuối cùng là các liên lạc bị xóa như thế nào ok thì đó là một uh, thống kê Tiếp theo là mục ờ, dọn dẹp danh bạ nhá. Thì ở đây là mục chúng ta sẽ xóa liên lạc, coi là thêm liên lạc vào danh sách đen. Rồi kế nữa ở mục ờ, danh sách chặn này. Thì ờ, sẽ lên tất cả những email mà bạn đã chặn nhá. Rồi sau đó là các trường tùy chỉnh này. Ở đây thì bạn có thể thêm trường tùy chỉnh này. Đó nhập tên trường tùy chỉnh. Rồi chọn loại thông tin này. Đó, có rất nhiều thông tin mà bạn có thể chọn nhá sau đó bạn nhấn vào lưu thì anh à, tạo trường tùy chỉnh ha rồi tiếp theo là nhập thống kê này thì ở đây sẽ lên à, tất cả những danh bạ của bạn rồi à, số liên lạc có trong danh bạ quỹ là không hợp lệ này rồi trạng thái như thế nào ha cuối cùng là phần thẻ này ở mục này bạn có thể là tạo tác tức là thẻ nhá nghĩa là sao là bạn sẽ gắn liên lạc đó vào một cái tác một cái thẻ nào đó bạn nhập tên tác này sau đó nhấn vào create tác để tiến hành à, thêm thẻ ha thì đó là tất cả các phần trong mục ờ, liên lạc này nha. Và bạn nào có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn nào trong quá trình ờ, tạo danh bạ hay là thêm liên lạc thì nhớ để lại ờ, comment bình luận xuống phía bên dưới video Hoàng xe sẽ giải đáp và nồi tất cả trong vòng 24 giờ nha. Ok và trong video tiếp theo ấy, thì Hoàng Xe sẽ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta tạo bản tin uh, newsletter, sau đó gửi email hàng loạt cho danh sách khách hàng của chúng ta trên uh, ờ, GetResponse nha. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Xe.